Xin chào Richard. Thật tốt khi có ông ở đây với chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ với khán giả của chúng tôi làm thế nào ông trở thành nhà đầu tư và tại sao ông chọn đầu tư như một cách kiếm thu nhập. Như chúng ta đã biết, đầu tư có thể rất rủi ro và không phải tất cả mọi người đều thành công. Chà, khi gia đình của tôi chuyển sang Mỹ, bố tôi là nhân viên ngân hàng và ông nói với tôi về hệ thống đó. Ông ấy dạy tôi về hệ thống đó. Và khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã lớn lên khi nhìn thấy những người trong thế giới đó. Họ ăn mặc rất lịch sự, quần áo đẹp, giày đẹp, cà vạt đẹp, đồng hồ đẹp. Nhưng hơn cả, họ biết cách mặc những thứ đó, họ toát lên sự tự tin và phẩm giá. Tôi sinh ra ở thế giới đó, và tôi muốn được như họ. Nhưng hơn thế nữa, tôi muốn có được những thứ đó. Tôi cần đạt được vị trí ấy và cần phải xứng đáng với điều đó. Vì vậy, tôi đã theo dõi tin tức về thị trường chứng khoán, đọc các tạp chí tài chính để tự học hỏi. Nhưng tôi cho rằng, phải đến khi tôi 17 tuổi, tôi mới quyết định rằng tôi sẽ tập hợp một số vốn và bắt đầu tự đầu tư. Bạn biết, khi tôi còn trẻ, tôi muốn ngay cả cổ phần đầu tiên của mình là chính số tiền mà tôi đã tự làm ra. Vì vậy, tôi đã làm tất cả các loại công việc như là busboy, bán vé cho rạp xiếc, giá bánh pizza, tất cả những công việc mà những người trẻ thường làm. Và tôi đã tập hợp được khoảng 4.000 đô la vào những ngày đó bạn biết đấy, đó là cả một gia tài. Đó là một số tiền đáng kể và tôi đã đầu tư nó. Và từ khoản đầu tư này, tôi đã có thể trả tiền học đại học. Tôi lấy lời khuyên của cha tôi về đầu tư. Ông ấy nói với tôi, Ồ, mua những cổ phiếu này, mua những cổ phiếu đó. Đó là những gì mà ông ấy đã từng dạy tôi. Đó là phương pháp luận. Và bạn hỏi về rủi ro. Một nhà đầu tư không phải là một con bạc. Một nhà đầu tư biết nghiên cứu tỉ mỉ, anh ta loại bỏ rủi ro nhiều nhất có thể. Những người không nghiên cứu, những người đánh bạc, họ sẽ thất bại. Và trong phạm vi mà chúng ta có thể gọi là một thế giới đầu tư, thì những người đó chiếm khoảng 5%, ừ, đại loại như vậy. Nhưng nó không phải là về điều này. Cảm ơn ông đã trả lời. Theo tôi biết, tại thời điểm này, ông là chủ sở hữu hợp pháp của Watford Holdings và New Millennium Wind Energy, Marizuna Diet và công ty tái chế EDV cũng như khai thác vàng BMD. E um, Tất cả những công ty này đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế rất khác nhau, cũng ở các quốc gia khác nhau. Vậy công ty nào thành công nhất? Và tại sao thưa ông? Um, uh, uh, uh, Xin ông hãy trả lời câu hỏi này. Ý tôi là hiện tại tôi không thể chia sẻ về sở thích đầu tư của tôi Um, Và như bạn đã nói đấy, các công ty đó đang hoạt động ở các quốc gia khác nhau, chế độ khác nhau, họ cũng có cấu trúc hoạt động khác nhau. Um, họ đang khai thác cơ hội trong một lĩnh vực um, hoàn toàn khác. Một trong số bốn công ty đó có thể là trong thập kỷ tới, 12 năm tới. Oh, Những gì tôi có thể nói là trung hạn. Họ đang xem xét các cơ hội gần như không giới hạn để tăng thu nhập. Tôi không thể nói được cái nào sẽ thành công nhất. Chúng ta cần phải chờ đợi. Bạn cần phải quay lại và trò chuyện với tôi một lần nữa sau 10 năm tới và chúng ta sẽ biết kết quả. Ông có đang cân nhắc các hướng đi mới và kế hoạch của ông là gì khi tự nắm giữ các công ty này? Chà, lúc nào tôi cũng muốn gặp những người mang đến các dự án và tôi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mọi lúc, mọi nơi. Như bạn có biết, cách đây không lâu, Kickstarter đã cho phép mọi người tìm kiếm những khoản đầu tư cho các công ty khởi nghiệp để làm cho toàn bộ quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chúng tôi không tìm kiếm những công ty mới thành lập hoặc là non trẻ. Những gì chúng tôi tìm kiếm là những nơi có tiềm năng đã được chứng minh và các cơ hội hiện hữu nhưng mà chưa ai khai thác và chúng tôi chỉ cần đầu tư thôi. Một ví dụ dễ hiểu nhất là New Millennium Wind Energy. Họ mang đến cho chúng tôi cái gọi là tua bin đầu tiên. Một dự án mới. Đó là một loại tua bin đặc biệt có thể khai thác một cơ hội mới bởi vì nó có thể được triển khai ở hầu hết mọi nơi đặc biệt là môi trường đô thị. Vì vậy, đó là một dự án rất tốt, bởi vì như bạn biết về sản xuất điện, bạn tạo ra nguồn điện càng gần nơi sử dụng càng tốt, vì chúng sẽ không bị hao hụt khi truyền dẫn trong những sợi dây dẫn dài. Vì vậy, đó là một mô hình kinh doanh. Um, Um, Cách đây vài ngày, tôi đã gặp một người. Người có một công việc rất thú vị liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Um, Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian trước khi tôi có thể chia sẻ thông tin về nó. Bạn sẽ quay lại sau để tìm hiểu thêm về dự án này. Mời ông chia sẻ thêm về New Millennium Wind Energy. Chà, đó là vào năm 2013. Um, Đúng rồi, vào năm 2013, tôi gặp được Drew Tucker và anh ta là một người rất ít nói. Tôi biết đó là ngày quan trọng, vì lý do tôi gặp anh ấy là vì anh ta đứng đầu dự án lớn mà anh ấy đang tìm cách hoàn thành tại Kansas. Và tại thời điểm đó, nhà nước cũng đã rút trợ cấp và hỗ trợ cho năng lượng gió và năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng thay thế. Vì vậy, anh ấy đã tìm kiếm các nhà đầu tư thông thường để hoàn thành dự án này. Có một dự án tốt, và Drew Tucker, anh ấy là một kỹ sư tuyệt vời. Anh ấy là một trong những người vĩ đại trên thế giới. Anh ta đang lãnh đạo dự án tên lửa không gian Atlas và trên các máy bay ném bom B-2. Nhưng đó là lĩnh vực xuất sắc của anh ấy. Anh ấy là một kỹ sư. Anh ấy không phải là một người quản lý doanh nghiệp tốt. Vì vậy, những gì chúng tôi có thể làm khi chúng tôi đầu tư là mang lại đội ngũ để cho anh ấy một đội ngũ quản lý có năng lực, có kinh nghiệm. Và bây giờ Calvin Cooper đang lãnh đạo nhóm này. Anh ấy đã giúp công ty tăng trưởng mạnh. Chúng tôi không phải rao bán công ty như trước kia nữa. Những gì họ làm bây giờ là các dự án lớn với những dự án lắp đặt nhà máy phát điện đáng kể trên khắp thế giới. Um, Không chỉ Kansas đâu, mà trên toàn cầu đấy. Um, Công ty tái chế EDV thu mua nhựa trên đại dương. Vậy nó thực sự thể hiện sự quan tâm của ông đến môi trường. Uh, Vậy, Ông nghĩ thế nào về vấn đề ô nhiễm rác thải trên đại dương hiện nay? Vâng, trong những tháng gần đây, điều này đã trở thành một trong những chủ đề lớn. Mọi người nói về nhựa, và đặc biệt là nhựa trong đại dương. Nhưng điều này nóng trở lại trong một vài năm nay. Liam Lu là người tôi đã gặp. Tôi thật sự ấn tượng với anh ấy. Anh ấy đã nói về điều này. Và anh ấy giải thích cho tôi đưa cho tôi những lý lẽ không thể chối cãi về những vấn đề và những thứ cần phải làm. Và chúng ta cần phải tham gia cùng nhau. Vấn đề là chúng ta đang thải hàng ngàn tấn, hàng trăm ngàn tấn nhựa vào đại dương mỗi ngày. Và nó tích lũy ở trong đại dương. Đó không chỉ là vấn đề con rùa với túi nhựa bên trên. Những rác thải này đang vỡ vụn ra thành những hạt nhỏ và gây ô nhiễm cho tất cả các sinh vật sống ở trong biển cả như cá, chim. Thậm chí ở Bắc Cực thì cũng có những con hải cẩu đang tiết sữa các chất độc cho đàn con của chúng. Chúng ta cần phải làm điều gì đó. Liêm Lưu trong vài năm qua, anh ấy đã xây dựng một số điểm thu gom rác thải nhựa. Ví dụ ở Haiti, nơi mà họ đã có thể sử dụng hàng trăm người dân địa phương trong những điểm thu thập này để làm việc với kho nhựa và hợp tác với họ. Um, um, vâng, nó là một cái gì đó lớn lao và nó cho thấy rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách rất dễ dàng khi có nhân lực. Không chỉ bởi vì nó cần phải được thực hiện, bởi vì nó có rất nhiều việc phải làm, nhưng nó có thể được thực hiện một cách có lợi nhuận. Đó là những gì chúng ta thấy. Không phải doanh nhân nào cũng có cùng quan điểm. Nhiều nhà đầu tư đang thực sự nghĩ rằng các vấn đề sinh thái và sự nóng lên toàn cầu là quá đáng. Và tôi thực sự hy vọng rằng trong những thập kỷ tới, tình hình sẽ thay đổi hơn. Tôi hy vọng thay đổi theo hướng tốt hơn. Đúng, tôi đồng ý với bạn. Và tôi nghĩ rằng mọi thứ đang thay đổi. Tôi có thể thấy một số người nghĩ rằng các vấn đề đó chỉ là cường điệu mà thôi. Nhưng những vấn đề này là có thật, chúng rất lớn và chúng đang trở nên tồi tệ hơn. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều như thế, nhưng mà đúng vậy, loại chủ nghĩa ngắn hạn này vẫn tồn tại ở đâu đó. Và đó là một nền văn hóa mà chúng ta phải thay đổi, phải loại bỏ. Um, Chà, những gì chúng ta đang làm chỉ là một sự đóng góp nhỏ. Mọi người phải cùng nhau thay đổi. Và tôi nghĩ họ sẽ làm được. Và đây là lý do tại sao khu vực này có tiềm năng phát triển lớn đến như vậy. Ông có nghĩ rằng uh, mô hình kinh doanh của ông cạnh tranh với các sàn giao dịch chứng khoán Ồ, oh, không, không. Tôi sẽ rất ngây thơ khi nói rằng nó cạnh tranh với các sàn giao dịch chứng khoán và điều đó sẽ không xảy ra sớm đâu. Nhưng chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của họ và ở đó luôn luôn hợp tác với các nhà môi giới. Nhưng mà trước đó, tôi cũng đã có những sai lầm. Khi nhìn lại cuộc suy thoái năm 2008, có vẻ nhiều người không còn nhớ đến nó, nhưng đó là trải nghiệm tồi tệ đối với nhiều người. Um, Sự sụp đổ của Lehman Brothers và Fannie Mae um, Nhiều ngân hàng trên thế giới hoặc sụp đổ hoặc đang trên đà sụp đổ. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp đối với nhiều người, đối với cả cá nhân tôi. Tôi đã mất gần như tất cả tài sản của mình. Tôi đã suy sụp vào thời điểm này và ở trong tình trạng suy nhược thần kinh. Tôi nghĩ rất nhiều và nhiều người sẽ hiểu điều đó. Chúng ta đã học được bài học. Đó là một bài học khó mà không phải ai cũng học được. Nhưng có một văn hóa đầu cơ trong ngân hàng trên thị trường chứng khoán nơi mọi người đang gộp các khoản nợ vô giá trị và bán chúng trong các gói phức tạp, rất phức tạp. Tất cả các loại công cụ phái sinh mà mọi người không hiểu rằng họ đã mất rất nhiều tiền. Và như chúng ta đã biết, đã đưa toàn bộ hệ thống kinh tế đi đến điểm sụp đổ. Um, Và những gì chúng tôi đang muốn làm là mang đến cho các nhà đầu tư một sự ổn định. Và đó là đầu tư để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, đơn giản hơn. Cũng thực sự quan trọng khi ta thấy được toàn bộ các quá trình trung gian, những người không chỉ chiếm phần lớn hơn trong sở hữu của nhà đầu tư, mà còn như chúng ta thấy trong năm 2008, những người đó có thể đưa ra lời khuyên sai lầm. Họ có thể cư xử với sự liều lĩnh. Đó là như chúng ta đã thấy, đã tạo ra một sự thảm khốc. Có khả năng xảy ra những việc thảm khốc như vậy. as we saw, catastrophic, potentially catastrophic. Vì vậy, những gì chúng ta đang muốn là làm cho phép sự thịnh vượng đến với các nhà đầu tư um, một cách thực tế hơn. Điều đó đang làm cho những người bình thường đầu tư tiền của họ, làm cho những người giàu có trở nên giàu có hơn. Đó là những gì chúng tôi đang thực hiện, không giúp đỡ những người trung gian. stockbrokers, no, the ordinary people. Hầu hết người xem đều quan tâm đến các câu hỏi liệu cổ phiếu của công ty có bị mất giá hay không và điều gì xảy ra với việc nắm giữ nó sau đó. Đây là câu hỏi quan trọng nhất cho các nhà đầu tư thận trọng. Và đó là lý do tại sao tôi muốn chấp nhận lời mời phỏng vấn của bạn ngày hôm nay. Uhm, quay trở lại một lần nữa với sự ổn định với một hệ thống phụ thuộc vào các trung gian môi giới và tin đồn. Giá trị của cổ phiếu có thể dao động theo hướng đầu cơ và không theo hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, trong những ngày gần đây, chúng ta thấy có một sự trao đảo đáng kinh ngạc trên các sàn giao dịch chứng khoán, cũng như sàn giao dịch cổ phiếu ở Trung Quốc. Chỉ vài ngày gần đây, nó đã hồi phục khi mọi người hiểu rằng những phản ứng gần như cuồng loạn đó là không phù hợp. Nhưng nó không phải lúc nào cũng xảy ra như vậy. Một trong những vấn đề lớn mà các doanh nghiệp thực sự, các doanh nghiệp tương đối nhỏ, đang tìm kiếm đầu tư, họ phải đối mặt đó là một loại nhà đầu cơ, đầu tư, ký sinh. Um, um, ví dụ như uh, bạn đã học được ở trường đại học một ví dụ như thế này. Um, ví dụ, bạn có một triệu đô la đầu tư từ nhiều người khác nhau. Bạn có giá trị cổ phiếu là một triệu đô la và bạn đi mua một con tàu với giá 1 triệu đô la. Bạn có công ty vận chuyển Richards. Nhưng sau đó, một sự bất ổn bắt đầu. Điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu của bạn sẽ đi xuống. Có thể nó giảm đi 1 phần tư của 1 triệu đô la. Và sau đó, một số người đến và mua cổ phiếu của bạn với giá 1 phần tư triệu đô la. Sau đó, họ sở hữu Richards nhưng công ty này vẫn có trị giá 1 triệu đô la. Vì vậy, họ đóng cửa công ty, bán tàu, kiếm được lợi nhuận ngay lập tức. Nhưng các cổ đông và Richard đã bị mất trắng. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng thoát ra với mô hình đầu tư thực sự của chúng tôi. Một nền tảng đầu tư thực sự. Làm thế nào ông có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty? Ông có hài lòng với chúng không? Um, Ồ, hài lòng ư? Có chứ. Kết quả đã tốt hơn chúng tôi mong đợi. Bạn thấy đấy, khi chúng tôi bắt đầu điều này, các mô hình dự đoán chỉ dựa trên ngân hàng và thị trường Mỹ, chỉ thị trường Mỹ thôi. Đó là cách chúng tôi dựa trên tính toán của mình. Nhưng đó đã mở rộng ra bên ngoài Hoa Kỳ. Vì vậy, mọi người đã muốn đầu tư như họ kỳ vọng. Điều mà bạn không mong đợi ở một thập kỷ trước có thể là Brazil, Indonesia, Mexico, đầu tư đến từ những nơi đó. Nhưng cũng có thể bạn sẽ không dự đoán được một thập kỷ trước là đầu tư đã vượt ra khỏi biên giới của Pháp và Đức. Và tất nhiên, nguồn đầu tư ngày càng tăng từ Nga là một nguồn đáng quan trọng. Vì vậy, tôi đã từng không mong đợi điều đó. Nhưng tất nhiên, bây giờ nó đang diễn ra. Chúng tôi linh hoạt, chúng tôi thay đổi theo kịp thời đại. Châu Âu và châu Á là khu vực tăng trưởng quan trọng đối với chúng tôi. Và chúng tôi đang cố gắng mở văn phòng khu vực tại đây. Chúng tôi đã thiết lập văn phòng đại diện tại Nga, và tôi hy vọng tôi nói điều đó đúng. Một thành phố tên là Ulan Ude, nó có đúng không? Nghe có vẻ tốt đấy. <laughs> Cảm ơn bạn, đúng. Chúng tôi đang tìm cách mở rộng mạng lưới ở châu Âu và châu Á. Um, Mức độ hiện diện của ông như thế nào? À ừ, um, tốt trên toàn cầu. Tôi có rất nhiều cuộc họp. Tôi thích được gặp nhân viên, những người nhân viên của chúng tôi. Bạn cần làm điều đó để giữ liên lạc, để biết tất cả những điều này, để hiểu điều gì thực sự đang diễn ra trong kinh doanh. Nhưng tất nhiên, cũng có các cổ đông gặp gỡ những người đó, và tôi sẽ gặp tất cả những người có doanh nghiệp đang tìm kiếm đầu tư, sự phát triển tiềm năng mà chúng ta đang nói đến for investment, that potential of growth that, that we've talked about. Nhưng tôi thực sự bận rộn. Trong 3 hoặc 4 tháng tới, tôi đã hoàn toàn kín lịch. <laughs> Bạn biết đấy, tôi không thể xuất hiện thêm ở bất kỳ đâu. Khi tôi nhìn lại trong năm qua, tôi đã thực hiện 150 đến 160 chuyến bay, gần như là vậy, và đã đến thăm 11 quốc gia. Um, Mặc dù rất bận rộn, um, nhưng không phải là một trong số những người tôi cho phép thư ký đưa ra ý kiến cá nhân của mình trên báo chí hoặc cho bất kỳ điều gì tương tự. Tôi không cho phép khai thác nguồn tin từ Twitter của tôi và diễn giải theo cách đó. Mặc dù chúng ta sẽ nói rằng một số chính trị gia có thể làm điều này, nhưng tôi lại không nằm trong số đó. Tôi là một người khác. Uh, chúng ta hiểu được rất nhiều về ông trong cuộc phỏng vấn này để tôi ông hỏi một câu hỏi cá nhân. Kể cho chúng tôi nghe về gia đình của ông đi. Ừm, tôi cưới Sarah đã được 27 năm rồi và đã có hai đứa con, um, Robert và Francis Albert. Con trai tôi đang ở trong quân đội, nó là đội trưởng. Nó sẽ sớm xuất ngũ thôi. Và chúng tôi đã thảo luận về những gì uh, có thể xảy ra trong tương lai của con tôi. Tôi nghĩ đã giống tôi. Con tôi muốn làm theo cách riêng của mình. Um, Nhưng chuyện đó để nói sau đi. Và có một phần trong tôi muốn nó tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Tôi nghĩ truyền thống đó sẽ duy trì lâu dài qua các thế hệ. Ah, có thể tôi đang già đi rồi. Uhm, Francis, con gái tôi, nó đang học tiến sĩ và là một nhà sinh vật học biển. Tôi thừa nhận rằng tôi nghĩ có lẽ con gái tôi đã có một chút ảnh hưởng đối với tôi. Uhm, nó sẽ sớm lập gia đình. Đó là con gái cưng của mẹ tôi và tôi thực sự ganh tị vì điều đó. Chồng chưa cưới của nó là một đồng minh. Đó là một người đàn ông tốt, vâng, gia đình. Tôi đã may mắn. Tôi đã rất may mắn, vâng. Tôi thực sự may mắn khi có một gia đình như vậy. Ông đang sở hữu dòng xe nào? Tôi đang chạy chiếc Cadillac Escalade đời 2017. Um, Đến nay nó cũng vài tuổi rồi, nhưng tôi vẫn thích nó. Nó thực thực tế, thoải mái. Tôi thích những thứ bên trong nó. Uhm, tôi đã sở hữu một chiếc xe khác. Nó giống như những chiếc cũ hơn, là một chiếc xe lai. Và chiếc này có động cơ xăng. Sắp tới có thể là một chiếc xe thân thiện với môi trường. Nhưng tôi không phải là người đổi xe liên tục như những người khác. Tôi hay thuê xe khi tôi đi một mình. Đó là một chiếc xe ấm cúng và tôi thích nó. Ừ, bạn biết đấy. Được rồi. Cảm ơn ông đã chia sẻ kinh nghiệm của ông với chúng tôi. Tôi biết rằng ông là người rất bận rộn và thực sự cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Hôm nay tôi rất vui. Đó là một cơ hội rất tốt để tôi có thể chia sẻ cho các nhà đầu tư của chúng tôi về buổi nói chuyện hôm nay. Việc đó cũng có thể được thực hiện qua Twitter hoặc các hình thức tương tự. Tôi cũng rất thích điều đó. Có thể chúng ta sẽ trò chuyện vào một ngày nào đó khác. Chắc chắn rồi, cảm ơn ông.